Ok các bạn ơi, thì xe đã đến rồi đây Thì bây giờ Hero Team bọn mình sẽ cùng nhau gọi là đi suối tiên để vui chơi cùng với nhau mọi người ạ à. Và để xem coi hôm nay Hero Team bọn mình sẽ đi chơi cái gì nha <laughs> Rồi, chào mọi người cái luôn Cây, chào mọi người cái cây Thanh, chào mọi người cái Thanh Thôi bội Ok các bạn ơi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi suối tiên nha Nó chạy Ok các bạn ơi Và bây giờ chúng ta đã cùng nhau đến được suối tiên rồi nè Trời ơi các bạn ơi Bạn coi kìa Ở ngoài kia nguyên một con cóc to đùng luôn Mà không thì không sợ cóc lắm bạn ơi Trời ơi Thôi đừng lại gần nó ghê quá Anh em mình quyết định đứng ở đây đi chụp ảnh cho đẹp bạn ạ Đó Mấy con rồng nè Để con rồng cháu tiên nha Đây Người Việt Nam con rồng cháu tiên Vô đi mọi người ơi Đến suối tiên rồi mọi người ơi Hôm nay Hero Team đội nón của Free Fire mọi người ạ à. Cá mui được vé trẻ em mọi người nếu mọi người không biết thì cá mui được được được vé dành cho trẻ em nha. Ơi xề, lâu lắm rồi Hero Team của bọn mình mới có một cái dịp đi chơi chung nhau mọi người ạ. À. Bình thường thì khi anh em bọn mình mà đến Sài Gòn á thì toàn là gọi là đi làm việc thôi chứ ít khi nào mà đi chơi với nhau lắm. Đấy cho nên lần này là lâu lắm rồi mới được đi chơi, khá là vui hả Thật có rất nhiều người lần đầu đi suối tiên trong Thaigo Team Ừ em cũng lần đầu đi suối tiên nè Nếu như mấy bạn không biết thì ngày xưa gia đình Phong rất là nghèo luôn Cho nên là Phong không được bao giờ được đi suối tiên đi vui vui chơi ở mấy cái khu vui chơi này hết Cho nên đây là lần đầu tiên Phong đi uh, gọi là suối tiên mọi người ạ à. Và hôm nay bởi vì là Hero Team bọn mình là những người rất là thích tập thể dục Cho nên bọn mình quyết định thuê xe để đi mọi người ạ à. Đó cho tập thể dục Ờ thì uh, hả thi đó ok <laughs> ok mấy bạn ơi và xe đã tới rồi đây đó bạn thấy không hai đầu tiên mà mình thuê nguyên một chiếc tàu lửa <laughs> để đi ôi trời bên đây cũng có nè xém nữa tung mình rồi không được được chạy qua đây nhanh Đấy. quá xịn sò cũng bò cười luôn bánh xe đã bắt đầu lăn bánh rồi mấy bạn ơi Ui nguyên cái lâu đài luôn bạn ơi trời ơi đúng là người đầu tiên lần, người lần đầu đi suối tiên có khác mọi người à, thấy cái gì cũng bất ngờ anh em hey, mấy bạn ơi sau khi đi một vòng suối tiên thì hai hero tiên một mình quyết định sẽ đi chơi xe điện đụng mọi người ạ à. rất là vui luôn <laughs> siro à anh đã sẵn sàng đua xe với em chưa ok anh thua em chắc hello anh dịch <laughs> xem tay đua phong cận đua với siro nè rồi xong tung luôn rồi hả bây giờ bạn hãy coi mình đây mình sẽ quẹo ra xa xa xíu sau đó mình sẽ canh một người mình tung à, sammy kìa bạn đấy sammy thôi mình nghĩ mình sẽ tung sammy ok cái gì vậy sao ngươi dám tung ta lên dạ. cao mùi xấu xa này sammy lại mọi người ạ à. à đây sam đây rồi thấy sam rồi sam rồi thấy sam rồi cái gì cái đó cái gì cái đó mình đang tung sam mà đi ra chỗ khác đi ra chỗ khác đồ lao cá thật trời ơi trời tức quá nhất định lần này phải mình phải tung được sam đến bắt được sam đứng lại à, thấy sam rồi anh ơi thấy sam rồi thấy sam rồi thấy sam rồi thấy sam rồi đứng lại đứng chị hết chơi đâu chơi đâu cho hết đứng lại đứng lại nè tung này à, à cá mui hả tung cá mui luôn nè chết rồi đi bay Hey, à. trời ơi bạn ơi, mấy thanh niên này đua xe đỉnh cao quá, mình đua không lại bạn ạ à rồi phải kiếm một người nào đó thật là dễ để mình gọi là mình tung mới được thế có có ai vậy ta Sammy thì mình tung rồi nè còn ai đó à Simmy mọi người ạ à. Simmy Simmy ơi lại là Timmy kìa trời mình phải né Timmy ra mọi người ạ à. Simmy nè Simmy ấy à cái gì vậy sao à. rồi, rồi, rồi. sau khi heo team mình chơi đua xe xong thì bọn mình đã quyết định đi đến thăm hồ cá sấu mọi người ạ à. ôi rồi ôi không dạ. biết con cá sấu như thế nào nha dạ vâng cho em xin một vé cảm ơn anh dịch đẹp trai <laughs> này đi thôi bạn ơi dạ đây dạ em cảm ơn trời ơi mấy bạn ơi cá sấu kìa ủa mà khoan cái này là cá sấu giả nhầm bữa đây mới đúng tên tên tên đó rồi mấy bạn thấy cá sấu kia ê bé ơi cái gì vậy bé cá sấu ơi ơi đi đâu vậy qua đây chơi nè thấy không vui nha qua đây qua đây chơi nè bé ơi ơi bé ơi qua đây chơi bé mày bị điên à lại đây chơi nè trời trời sao nằm im vậy bé ơi giận hả quay đây bé ơi rồi sống nằm im luôn giỏi rồi ba, bơi bơi đi chỗ khác rồi tên tên nè ok bạn ơi bây giờ bọn mình đã mua một cái vé để đi câu cá sấu nữa bạn à, mình sẽ câu cá sấu cho bạn xem nha cho có một cần câu cô dạ vâng wow ủa trong đây nó nó móc cái này là cái gì vậy con phổi heo hả à dạ dạ dạ ok đây mấy bạn ơi mình đã thấy ở bên đây có mấy con cá sấu nè à, đang bơi nè các bạn ok bây giờ mình sẽ câu nó nha ơi ê cá sấu ơi đồ ăn nè đồ ăn nè đồ ăn nè cá sấu ơi ê mày chết mày cho mày <laughs> tôi thả miếng thịt xuống cái nó ăn xong mất luôn miếng thịt nữa bạn ơi ok bây giờ các bạn coi ờ, sammy câu cá sấu nha bạn à, trời cái gì vậy rồi bạn coi nè đây là miếng thịt của sam nha bạn ôi bạn coi nè thả miếng thịt xuống mấy con cá sấu nó bơi là quá trời luôn bạn ơi ôi trời sammy đang kiểu quơ quơ miếng thịt đi qua đi lại qua lại ô ui nó đang ăn mấy thịt kìa bạn ui ui ui nó ăn mấy thịt kìa ui ui giật giật giật giật giật giật giật giật giật lại giật lại giật lại giật lại ơi liêu liêu ơi trời ơi quê Ê, bây giờ sammy câu con thứ hai các bạn ạ à. cố anh sam Đấy. ôi nó hả miệng nó kìa bạn nó hả miệng nó kìa nó hả miệng nó kìa ôi ôi ôi nó ôi ôi nó ăn kìa nó đòi ăn kìa bạn nó đòi ăn kìa liêu liêu liêu liêu ờ, mắc rồi mắc rồi mắc rồi rồi xong rồi sao ơi nó không thèm ăn luôn rồi ai ui ui ui ui bạn coi kìa cá sấu đang ăn kìa bạn ui trời ghê vậy trời ơi bạn ơi bạn coi nè mấy con cá sấu sau khi nó nghe được mùi máu á bạn thì nó sẽ bơi lại ở gần gần đây để nó ăn các bạn ạ à. rồi bạn coi nè nó <laughs> hero team một mình đang đứng câu cá sấu trời ơi mấy ông mè ham <laughs> ôi trời nhưng mà thịt rất là rẻ nha các bạn chỉ có gọi là ba ngàn là các bạn sẽ được được câu cá sấu thôi chỉ cần ba ngàn thôi ỏ thôi mình ăn kìa ủa rồi ôi rồi xong nó dính luôn rồi dính luôn rồi rồi xong dính ui May quá miếng thịt của dịch vẫn còn các bạn ơi Tưởng cá sấu ăn mất miếng thịt rồi chứ Anh dịch đang chiêu cá sấu mọi người ạ Các bạn coi cái con nó há miệng nó đợi để nó ăn nữa các bạn Dị dịch Có lẽ là anh dịch khá thích cái trò câu cá sấu này các bạn ạ à vâng và đây là hình ảnh của anh chàng phong cận ti đây chuẩn bị ra trận anh em ôi ghê chưa nếu bạn không biết hồi nãy mình câu mình mới thả xuống xong mình mất miếng thịt luôn mình rất là cay cho nên bây giờ mình phải câu lại phong chưa kịp chưa kịp làm gì mày coi nè trên đầu đó để con để trên đầu nó không để trên đầu nó ôi trời má Chém tí móc mỹ thật nữa rồi Mày mày Mày Mày à mày con có con mày kia kìa mày có con mày kia kìa Ê Ê Rồi nó đang nó đang giận quá đang giận Ôi Ôi Trả đi Trả đi Giờ mất thịt luôn Mất tiêu cục thịt Đúng rồi Mất tiêu cục thịt tiếp Mày ăn quá câu hai lần mất thịt hai lần luôn ê bạn ơi bạn cá sấu ơi sao ngủ trưa vậy bạn Hả? buổi trưa là phải đi dậy đi làm việc đi chứ có làm mới có ăn chứ trời ơi trời người ta tốn tiền ta vô đây ta mua vé ta coi bạn bạn nằm ngủ vậy bạn trời ơi lười biếng riết rồi mập mập mập luôn các bạn mập địch luôn ôi trời ơi các bạn ơi bạn coi kìa trước mặt bọn mình là rất là nhiều những bạn nhỏ luôn một tí nữa chạy đến không biết mấy bạn nhỏ nhận ra bọn mình không ta để đáng xem nhé ui hình như là hình như là các bạn nó thấy mình rồi anh em ơi phan anh hả phan anh hả hello mọi người hả? wow gặp quá trời fan luôn các bạn ơi ôi bạn coi à. đông dễ sợ <laughs> hello mọi người ôi fan đông quá trời đông luôn bạn ơi ôi trời ơi thương mấy bạn quá trời quá đất luôn bye bye các bạn nha bye bye ok các bạn ơi thì bây giờ thì mình và sammy sẽ cùng nhau về nhà mọi người ạ à. nhà của mình ở đâu đó chính là ở thủy cung nhà của bọn mình đó bạn ok bạn ơi thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong thủy cung mà chúng ta sẽ chui vô cái miệng của con cá hả đây là nhà của tụi mình ừ đây là nhà của tụi mình nhé bạn mình là cá heo còn sam là cá mập bây giờ bọn mình sẽ chui vô nhà của bọn mình đây <laughs> nhà bọn mình là ở trong miệng của con này các bạn ơi <laughs> ok chui vô miệng cái nào đi thôi nào chỉ với 20 ngàn các bạn sẽ được tham quan nhà của phong wow bên trong cái miệng con cá nữa bạn đi xuống cầu thang cho em gửi wow ui cái gì to vậy Ủa, hàng xóm của mình bạn ơi Rồi, còn bên đây là em họ của mình nữa bạn à, <laughs> Em họ của mình nè Hello, nhớ anh không? Anh là Phong Cận nè Trước anh hay đi chơi nhảy dây với mày á, nhớ không? Của Sammy Wow, nhìn nó ngầu thật sự các bạn ơi Có con bên kia đang bơi nữa kìa Wow, cá mập Wow Mấy bạn ơi, bên đây có con cá Con cá này là cá nóc đúng không ta? Cá nóc nữa bạn Trời ơi Cá này là... Ủa, đâu phải cá cá nóc cá nóc nó tròn do à ờ, cá mặt quỷ tên tên tên còn đây là cụ rùa mọi người ạ à. dạ con chào bác rùa bác rùa nhớ con không con là phóng cận nè lúc nhỏ con hay qua bên nhà bác bẻ ổi ăn á bác nhớ con bác à, anh cá siêu to khổng lồ mọi người ạ à. anh này thì nhìn rất là giống con cá lóc luôn nhưng mà anh ấy lại rất là to <laughs> không biết anh ấy à, có ăn được ngón tay của mình không ta trời nhiều khi anh này anh nuốt mình luôn các bạn chứ không thôi ăn ngón tay mình đâu trời ơi các bạn coi nè hình như là dài hơn một mét luôn các bạn ơi ờ, ờ. trời ơi trời ơi đẹp dễ sợ ok mọi người ơi sau khi mà chơi xong thì mấy bạn coi tóc của mình nè bù xù hết luôn các bạn ơi và giờ mình đang ăn kem để cho nó mát mọi người ạ à. <laughs> ok thì cái bữa đi chơi hôm nay của Hello Team bọn mình mình chơi rất là nhiều trò chơi luôn nhưng mà là do có một số trò gọi là không được phép quay cho nên là mình chỉ quay được một số trò nhỏ nhỏ cho các bạn xem thôi đấy và cảm ơn các bạn đã xem video này nha nếu như các bạn thích video này thì đừng quên hãy để lại cho phong một like nè một xe nè và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh youtube của mình nha các bạn nha Ok và hẹn gặp lại anh em những video vlog lần sau Bye bye